Cambodia nha anh em gặp Philippines vào lúc 17 giờ ngày 20 thì trong khi đó Brunei sẽ gặp Thái Lan vào lúc 19 giờ 30 thì gần tới ngày thì mình sẽ nhận định những cái giải này cho tất cả anh em thì cái những cái mùa giải này mình canh kèo rất là chuẩn cho tất cả anh em thì anh em cứ vào nhóm của mình thì đợi bữa đó anh em có thể vào những cái mã kèo này hợp lệ nhất thì tầm ngày 26 thì nó sẽ quay trở lại khởi động cái mùa giải ngoại hạng Anh và C1 rồi nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em thêm một cái trận giao hữu nữa. Dynamo Dresden ờ, nha anh em gặp Sampdoria vào lúc 21 giờ 30 ngày 19 tháng 12 thì uh, sau cái ngày sau cái trận chung kết của World Cup thì mình sẽ cho tất cả anh em vào những cái trận giao hữu này và rất là nhiều kèo thì trong cái thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy cái thằng Dynamo Dresden này là cái thằng đang đấu hạng 3 của Đức nha anh em hạng 3 của Đức thì anh em thấy cái trận giao hữu gần nhất của Dresden thì ăn TS Galaxy với tỷ số là 2-1 trên sân nhà của mình còn trong thi đó thằng Sampdoria anh em thấy ăn cái thằng TS Galaxy này trên sân nhà của TS Galaxy luôn với tỷ số là 5-1 thì cái thành tích của thằng Sampdoria ta đang đá ở giải Serie A của Ý nha anh em đang cũng không đánh giá là không phải là một đội bóng yếu mà cũng đội bóng là rất mạnh còn thằng này nó chỉ nằm ở hạng 3 của Đức thôi hạng 3 của Đức thì nó cũng không gọi là mạnh cho mấy rất là yếu thì cái trận này mình theo cái nhà kèo nhà cái đưa ra thì nhà cái đánh giá Sampdoria này cái cái, cái tỷ lệ ăn thì nó sẽ cao hơn cái thằng The Red Den này nha anh em thì anh em thấy thành tích của thằng The Red Den này nó trong 10 trận gần nhất nó chỉ thắng được đúng hai trận và để thua ba trận hòa tới 5 trận còn trong khi đó bên phía Sampdoria thì anh em thấy 10 trận gần nhất thì Sampdoria cũng đã thắng được 3 trận rồi để hòa hai trận thua 5 trận thì hai thằng thành tích cũng không khác gì nhau anh em cũng đang thảm hại rất nhiều trong những trận đấu gần nhất thì trận này trận này là chưa có cái đội hình nha anh em thì những cái trận giao hữu này tới cái dần tới giờ đã có cái đội hình mình sẽ gửi đội hình lên cho tất cả anh em và mình gửi kèo luôn để cho anh em vào cái mã kèo nó hợp lệ nhất tại giao hữu nhiều khi nó tung cái đội hình này đội hình kia thì anh em phải chờ tới gần giờ đá anh em mới biết được cái chính thức là cái đội hình của nó ra sao thì anh em mới vào kèo được nha thì còn tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra thì hiện tại nhà cái đang đánh giá cao thằng Sampdoria thì nó cho cho nhà cái đưa ra là Sampdoria chấp 0,5 và tài xỉu 2,5 thì cái trận này á anh em cứ vào cái mã kèo vào cái mã kèo Sampdoria chấp 0,5 cho mình và anh em vào thêm cái mã kèo tài xỉu 2,5 và anh em vào cái mã tài nha thì trận này theo mình dự đoán tỷ số sẽ là từ 2-1 đến 3-1 dành cho Sampdoria tại vì anh em cũng thấy cái thành tích cái thành tích của hai đội trong khi TS Galaxy mà The Red Den này nó đá trên sân nhà của nó mà nó ăn gần TS Galaxy này với tỷ số là 2-1 thôi trong khi đó thằng Sampdoria đá trên sân nhà của TS Galaxy mà Sampdoria nó ăn đưa được với cái tỷ số là 5-1 thì anh em thấy hiện tại là cái phong độ của thằng Sampdoria nó đánh được đánh giá cái đội hình và cái phong độ cao hơn cái thằng The Red Den này rất là nhiều thì bởi vậy anh em nên nằm cái ma kèo Sambodia chấp và nằm ma kèo tài cho mình còn kèo gốc kèo thẻ hoặc là kèo rung thì mình sẽ cập nhật trực tiếp trong cái hội nhóm cho tất cả anh em thì chứ không phải mình lên kèo sớm ừ, gốc hoặc thẻ lên sớm cho anh em không được thì cái đó mình phải chờ ra sân nó đá như thế nào và nó đá theo cái đội hình gì mình mới cập nhật được cái kèo gốc kèo thẻ cho tất cả anh em thì đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì anh em nào đang xem mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò mình khuyên anh em câu chân thành anh em nên đăng ký một cái trang cho tất cả anh em thì anh em có bao nhiêu anh em nạp vô anh em chơi bấy nhiêu mà anh em chơi được những mã kèo anh em lựa nữa chứ không phải mà anh em chơi được những cái mã kèo hộp trên dưới tài xỉu thôi nha anh em chơi kèo chính khó rất là khó để cho anh em có thể ăn được những mã kèo mà anh em chơi những kèo phụ thì tỷ lệ anh em ăn nó sẽ cao hơn bây giờ mình khuyên anh em đăng ký trang để anh em chơi thì anh em nào mà đang xem thấy hay để lại cho mình một bình luận hoặc là anh em có thể cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt like để mình đạt cái cột mốc 5.000 người đăng ký 5.000 người đăng ký nha anh em thì à, đến đây mình mới nhận định xong thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha